làm gì cái giò khép nép giống như mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp ghê ta bạn nhớ mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp chân nó vậy nè không phải đứng đây chơi đâu ông nội đứng đây kìm cái chân á trời đất ơi thằng này thằng quay phim nó tưởng là mình đứng chơi mấy bạn thôi sao hoài vậy vô vô vô vô vô vô ừ rồi lóc cái mông rồi vậy nè chính xác đó chỗ này cứng lên gồng vô cái tay đi du lịch thì người ta thích còn cái chân đi du lịch là sai ngầu chưa ngầu chưa gym nữ tâm kinh cực phẩm gymmer thước tha đầy mạnh mẽ rồi Duy Nguyễn và model nữ xinh xắn à, chào các bạn trở lại trong chương trình à, à dẫn gái tập gym nha các bạn à, hôm trước á, thì à, Duy Nguyễn đã chỉ à, bạn này à, tập khúc dưới mấp ngon khúc dưới là khúc này nè tính tính à, tính à, tính từ đúng đi xuống khúc dưới từ đúng đi lên là khúc trên Đấy nha tâm nghiêm nó là vậy thì hôm nay tiếp tục à, chỉ em lại khúc dưới nữa tại vì đối với phụ nữ khúc dưới là khúc nó quan trọng lắm khúc dưới là khúc mình làm giàu mà cái gì nó nằm khúc dưới hết nha nên nhưng mà không lặp lại những bài cũ những bài cũ là những bài đơn giản tập với máy BA về với máy BBS BBS thì anh còn nợ anh chưa có chỉ em được máy BBS thì hôm nay sẽ chỉ em những cái bài tập freeway ở mức độ đơn giản mà em có thể áp dụng được nhé okay. rồi à, đầu tiên à, đến với chiếc này cái này là cái ghế à, BBL BBL dùng để tập mông đùi cụ thể là đùi sau rồi bây giờ vô, em vô đây em tập luôn cho anh em nằm úp mề đây đây là cơ chế úp mù nha các bạn ở trong thể hình gym nó cơ chế ờ, uh, úp mù, tên tiếng anh nó là gì ron ron let's call rồi em cứ nằm đi từ từ để em phân tích từ từ chưa được đừng nóng nè xích lại xíu xích lại xíu nè xích lại xíu cái chỗ này nè nó phải nằm đây nghe chưa rồi em nằm đó đó từ từ chỉnh từng khúc cái này nhỉnh nhõng nhõng lên xíu nó nằm này nó mới ra tiền của em đó nhỉnh nhõng lên xíu lưng chỗ này nữa từ ok ngực ngực đừng có tì vô cái ghế sâu quá nó lép cái này là cái tiếp nha <laughs> cái tiếp nha nghe, nghe các bạn tiếp ngực mà tì vô ghế sâu quá thì nó hơi bị tức tức xíu đúng rồi mặt nhìn lên đó rồi hai cái tay cầm đây ok chưa chưa nha từ từ đừng nóng cái gót để ngay đây để ngay đây rồi tất cả mọi thứ liếc vô kiến nhìn lưu lại vị trí tập tập tập tập tập rồi xong gồng chân kéo lên một hai ba giống như BBS thôi đó tới đây giữ nè ok rồi thả ra đúng giữ lại đây nè không thả hết giữ đây rồi dứt đúng rồi Ê, từ từ thôi đừng nóng đừng nóng nó đau mong nghe trời ơi quỷ à rồi từ từ rồi dứt nhẹ nhẹ thôi đó mình phải kiểm soát tạ ok right tiếp tục nhớ phải nhõng cái mông lên nó mới vô mông còn cái bài này mà không nhõng cái mông lên nó vô lưng vô lưng mà vô xương sống đó nha mấy bạn chứ không phải vô cơ đâu ông nội bởi vậy tập mà cứ ngại nhõng mông không mà khổ ghê vậy đó có cái phao câu nè nè nó sai bét rồi nè đi khỏi cái chân đi du lịch cái tay đi du lịch thì được cái tay đi du lịch thì người ta thích còn cái chân đi du lịch là sai em nhớ ờ, nhớ nhắc anh làm bài nhạc ờ, cánh tay cánh tay hư nha sao giờ nó sai bét vậy ta làm gì cái giò khép nép giống như mấy nhỏ cái dưới quê chạy xe đạp ghê ta bạn nhớ mấy nhỏ cái dưới quê xe đạp chân nó vậy nè đâu cần vậy thôi bình thường nha nè cái chỗ này lỏng lỏng một xíu nó bình thường nó không cần phải banh chành ra mà nó đừng có khép khép lại nhìn nó quẹo quẹo rồi một vị trí ở đây một vị trí ở đây không có đi du lịch nữa nha cái chân không đi du lịch nữa đó rồi nhớ ở đây dứt lên nha đó rồi thả ra từ từ thôi căng lại dến lên đúng rồi quấn lên đúng rồi quấn lên đúng rồi nữa đây đó, đó cái giò này <laughs> cái giò này cái giò cái giò 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード ở đây lên rồi thôi tôi, tôi lóc cái giò này lại luôn quá cái giò này nó đi tầm bậy nè rồi tập đi cái giò bên kia đúng mà cái giò này nó cứ quéo quéo làm sao á dứt rồi nữa nè bạn không biết con nào nhịn chân hỏi ra tư thế quéo quéo nữa nè rồi ok thôi kệ cũng được đi bạn ơi rồi xong rồi rồi nghỉ nghỉ đi thế nào à, tới lúc này cũng có mấy khứa thằng Stefan như Nguyễn đó là như Nguyễn à, à, dạy bài này để đĩa hàng ừ dạy bài này để chỉnh nhìn chó lâu Hả? nhìn ông nội tôi chứ nhìn trời đất ơi người ta tới tim công nghệ ông nội ơi bài này khó dạy lắm phải giỡn không đúng rồi lên ờ soạt chỗ này quan trọng rồi dứt, Ê, chưa được ờ cái chân rồi cái chân chỗ này rồi ờ, giúp lên đi giúp lên giúp lên giúp lên không nổi không nổi hả không nổi được à, rồi nổi ở gì phải không ừ. rồi giờ lên đây rồi đó chạm nhẹ vô đây nè nhớ là vị trí ở đây nha các bạn chạm nhẹ vô đây đó đó nè khi mà các bạn chạm nhẹ vào đây nè thì cái mông bạn này nè nó gồng thấy bà luôn á nó giật cái mông cái bắt vô một cái nó lên cơ mông ngay đây ok ráng đi trời ơi thử cái gì muốn tiếp rồi vô vô wow. thôi sao hoài vậy ủa nay đưa nhập em hay diêm cười quải em trời ơi lên lên lên làm gán gì xong cái chóp này coi thấy gì đâu cười bò vậy luôn luôn luôn luôn vô nhỏ nhỏ cho mấy chục triệu máy nó giỡn đâu nó bị rồi cầm cây vô đi nè anh qua đây đỡ cho em nhìn chú kiến nha dạ. em thấy rõ vô à. ok một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thả từ từ từ từ từ đã giữ này giữ thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ nào đẹp trai dưới trời rồi nè nhìn anh tập nè ăn tiền là cái phao câu mấy em bây giờ dịch sim trống máy nó hơn nhão phao câu rồi ok nè không rồi nằm vô là ngay thế luôn thấy không ngay đây à, đó không cái vị trí bình thường vậy đó không nghe gì giọng cái mông lên vậy nè chứ không có cái mông không làm sát tức là em lấy cái tay em thọt vô cái lỗ ở đây đó là cái tay đi qua luôn nè không đó không đó vậy nè cái vị trí này nè nó vô mông nó ok còn cái chân ở phía sau á em để gì cũng được mà ông để gọng gọng ra gì cũng được tùy mà anh nó thường thường để gọng gọng đó không thả ra tay là giữ được không xong rồi lên đó. tức là khi mình lên đó là cái mông mình nó nhõng lên tí đó là như thế rồi rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em à, những cái bài tập trên cái máy này có tên là Back Hyper Station Tên máy nó là vậy đó Thì cái máy này anh cũng thấy em bên mình tăng tập mấy lần rồi nhưng mà em chưa có được sự à, training của Diêm Chúa vĩ đại thì bây giờ anh sẽ dành ít thời gian ra để anh à, chỉ em như là các bạn theo dõi video để tập máy này dạ. rồi đầu tiên tập lưng tập lưng úp úp mề nữa <laughs> tập rồi bị đặt nghĩa này rồi ok rồi chỗ này nè cái chỗ này nó quan trọng tức là nó phải nằm ở gần gần cái bạn á để mình gập xuống được ừ. mà em chỉnh mà ví dụ như nó nằm che chân hay là nó nằm trên đây đều sai cái chỗ cố gắng chỗ này rồi hai cái tay hai tay này xưa rồi dành cho em bé mới tập bơi hai tay để ốm đúng rồi vậy nó mới men chưa chưa đó ngầu chưa ngầu chưa Ồ, có tạo kiểu luôn rồi dứt xuống đúng rồi nè đau không đau ê ê không phê không phê ừ ngẩn cơ đùi sao cứng dữ vậy rồi đó này là tập nè này nhớ tôi phân tích từ các bạn nhìn nha mấy em nhìn nha đầu tiên á ở cái động tác là chịu khó đi chịu khó đi mấy em đây là tập đùi sau ok và nó căng mông đây nó căng mông ở đây lưng dưới chưa tác động rồi em, em tập bật lên bật lên giữ giùm anh đúng rồi giữ lắm đó <laughs> cái vị trí này tập mông cái vị trí này tập mông bà nên nhớ nên tại sao như nguyễn nói ừ cái bài mày nó vừa mông mà vừa đùi sau rồi sao nó nó tập nè nguyên khúc này luôn nè nó rồi lên em có tập bình thường đi và cái lưng dưới được tập trong quá trình này nè từ từ nha từ từ nha nè tập đi vô đó đó đó, đó. rồi ok tập đi gái đồ bỏ túi mà em rồi dứt ghế xịn mà không phải đứng đi chơi đâu ông nội đứng đây kìm cái chân á <laughs> trời đất ơi thằng này không quay phim nó tưởng là mình đứng chơi các bạn <laughs> nè bây giờ nè em tập có anh đứng ở đây phê không phê không rồi giờ tự tập đi nè nó ra đi nó tự tập đó không đất ơi tao chim chúa mà đó, ờ, giờ ví dụ như giờ đứng đây chỉ tay đánh ngón lấy tiền chịu không wow. đó. chính xác nên các bạn tập bài này á bạn hiểu là nó chỉ vô lưng không là chưa có đủ rồi đi ra vô lưng không là chưa có đủ đúng không nên nên lúc mà di phân tích á các bạn chịu khó các bạn coi ôm nặng nặng nặng nổi ăn nặng không nổi không nó nặng á nổi không đó các bạn tưởng tượng nha ví dụ như ôm tạ tới đây nè cái cuối nó buông cái đụng ra đây nè buông rớt cái bột ra đây luôn mà oh, no. đó chịu nổi rồi tập đi em ôm tạ nổi không nặng không hơi nặng hơi nặng thì đổi 8 kg nhưng mà giờ ví dụ ôm tạ này từ 9 kg đó 9 kg nặng mà nói chung mình cũng hơi ác nên mình đổi tạ đổi tạ đổi tạ anh thấy nhẹ thôi đẹp không <laughs> ngay lắm ngay lắm nữ tập tạ này nó mới đẹp đúng không chứ cầm mấy cục kia thì nó cũng không đẹp lắm rồi Ê, rồi giúp rồi chút xíu gắn ôm lên luôn cất nha đừng chọi rồi tập đi nè tại sao bạn ngồi ngay đây nè chỉnh cái đùi gô chỉnh bắp chân thấy nó không lắc rồi tập đi Đúng không bt có tâm mà vô hít thở đều đều nha rồi đó, đó. mốt tập này giảm mỡ chỗ này tăng 5 kg cơ đó vô ráng đi gái ơi về mẹ chờ cơm vô vô vô vô vô vô vô vô vô tập mệt nghỉ à tập mệt nói xong rồi lên anh ông tạ ra cho ơi đâu đâu đâu tạ cũng tạ anh chỉ lo cùng tạ thôi anh chỉ lo cùng tạ thôi <laughs> rồi rồi mua nó đi mua nó đi mua nó đi rồi em sao cãi em sao bả thôi rồi xong nhưng mà tí thì chỉ về khác rồi bây giờ à, em à, bây giờ em à, nằm nghiêng kéo chân một bên tập vững xuyên, <laughs> no, no, no, no. ok nằm đi em chỉnh cho hai chân chân trước chân sau cũng được nó có tự nhiên không vậy rồi nhưng mà cái chân của em nè nó phải có một cái cái chân trên đó nó phải có phải tựa vô bát này để nó chịu là không khoan anh phải vô nữa chân em nữa công bo anh nha rồi ok tập thử con cái coi đẹp xấu sao đi đó té hả sao nhìn nó xấu xẹo vậy xéo má má ơi đâu xích lên xíu rồi rồi tập sao cho ngay ngay ngắn ngắn người vô cái ừ đúng rồi đó nhưng mà ờ à. à à à à rồi đổi đổi, đổi bên rồi đổi chậm nhẹ, đổi lọc quan một cái rồi rồi ở đấy đấy các bạn Rồi Ok Này tập cũng xiên nha Rồi Rồi giữ nguyên nó đi đừng cố gắng nữa Ok Cái tay này cầm tải đi em Cái tay dưới á Ok Rồi cái tay này nè Đúng rồi Đó Đó Ráng ráng thả tại giữa đúng đây đau Ok Cũng xiên nha, chỗ tay anh giữ nè Cũng xiên ở đây nè rồi dứt đi mệt nghỉ ok luyện công đi luyện mới nhớ bài ok nó tập đi giảm mỡ bụng nha xong rồi tăng cơ đồ rồi đó xong rồi